câu nói rằng song song như lùa có đối rằng cái cùng chịu ngọt bùi ta có nhau mù đã bằng lòng lấy cầu thiệt chứ hả dạ em bằng lòng lấy cậu thật rồi đấy à Ủa? Ủa? <laughs> mù bằng lòng lấy cầu trường chóa nữa mù cổ thẳng cháu ơi ui cháu ơi cầu tương tê ôi cháu mù mù tê mù quá không trừ không cho cho miệng để cho thai chân nhân đi động mù đó kéo la tối phương thân người mày mù vô đồn vô đồn đó quán là cầu tương chỉ nữa cầu đá ngoài ní hầu hà quán lưỡng ắng cô phụ ngu tay cúng đang mừng rắn câu phi rá đựng rang đựng xả kẹo là tôi bắn mình quăng lựng rá ngoài miếng là là là, là ộp đế ộp đế đó phải ộp đế à đưa đi chí túi tư sự quệ ra bạc kỳ nghe trụng bang chén người ta nói rằng câu mới có tiếng mừng tiếng mừng à thời tiếng mừng chí đó kẹo là là à có có có có cuối năm chí là cho đằng thắng hàm đó nó phải thắng hàm à, đưa đi chí mùa ấy phải lấy một người vợ mong ở bậc kỳ à, có mố có mố mừng rắn cầu cũng chó mẹ con tôi biết tôi có dặn này ai ở mố mù mù nghe chí những lời nói tầm bậy tầm bạ khá là bày mù vố đôn vố đôn đó túi no vố cầu tuần chí nữa theo là tình nghĩa vợ chồng vắng mặt ngày một nhớ một thương theo là thương lắm nên chí tôi lằng ngồi ngói nạc lăng suối treo nón cả chợ quán sáng đang lý việc báo nhiêu là cực khổ khổ cho mù quá chưa câu đề túi kê lề đần trường lý tâm cầu cho cầu hái thì khả năng mù kè đi mù kè đi trời ơi tôi tôi già vợ tôi tôi già vợ ba mố đỏ sao lại ra ra ra bà kìa